Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay á, là cả nhà mình sẽ đi uh, cắm trại Và cắm trại ở Hồ Chị An đó mọi người Để mình uh, tắt cái tivi đó Đó, bây giờ là cả nhà mình đã sắp xếp đồ lên hết trơn rồi Bây giờ là chỉ có đi thôi uh, Simon với lại chân cũng tới rồi Simon với chân là bạn của chồng mình đó mọi người đây để mình quay cho mọi người coi nhé đây là đồ đạc ờ, đây, nè, đây là thùng đá thịt này kia là mình làm barbecue mình ờ, mình làm uh, barbecue á đó, mình để trong đây hết rồi mình sẽ nhờ tranh và Simon à, à giúp mình đó. Uh, I, I, I can uh, uh, hold it to, to, to decoration, you know, um, uh, direction. Yeah, dạ, bây giờ đồ đạc của mình đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ xuất phát thôi nha. Hi, xin chào mọi người nha. Bây giờ là bọn mình đã tới ờ, Hồ chị An rồi nè. Ở đây ờ, ở đây hơi tối á mà mình tới đây là cũng 12 ờ, giờ gần 12 giờ đêm rồi mọi người ơi thì ờ, cũng tranh thủ ờ, dựng lều lên xong rồi bây giờ làm barbecue cho Peter đi ngủ rồi tụi mình ăn uống ở phía trước mặt này là <laughs> bé Peter không <laughs> rồi Đó. phía trước mặt mình đây này là hổ mọi người thôi có gì sáng mai mà trời đẹp mình sẽ quay một vòng à, cho mọi người coi nha <laughs> đó ở này thì sáng hơn nè bên kia <laughs> bên kia là Simon và Trân đang cũng đang dựng lều đi qua nói chào đi ở đây tối quá không có quay quá trình là dựng lều được Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ mình đã set up xong cái cái ờ, cái lều này mọi người. Mọi người có thấy là dễ thương không? Để mình bật đèn led lên lên cho nó nó đẹp một chút nha. Đó, so beautiful daddy. Good job. ah, <laughs> Peter nè. À, vui không con? Vui không con? <laughs> đó thì bây giờ là cũng 12 giờ rồi mọi người đúng 12 giờ luôn nãy là gần 12 giờ thì bây giờ là 12 giờ thì uh, mình sẽ đi um, làm bếp để nướng thịt nha thì về bếp cũng nhanh thôi vừa ăn vừa nướng á mọi người mình sẽ à, vừa ăn vừa nướng thì uh, mình có cái khỏ mang theo cái khỏ thì nó cũng nhanh bên kia thì người ta có đèn uh, sáng hơn thì lung linh hơn đây nè đó mọi người thấy chưa còn bên mình thì à, sương sương như vậy thôi đèn nhà tự mang đi đẹp đúng không Trần <laughs> kiểu cũng không sáng lắm mà kiểu chiêu chiêu <laughs> sao con con con muốn à, cái của mẹ hả không sao không sao nè mẹ đang quay video cho cô chú coi nè con giờ con chào cô chú chưa đi đâu ấy Yeah, I remember, Daddy. Uh, you can uh, look in the bag. No, no, this bag for stuff. Uh, Peter! Tao là Bita. Hi, mình xin chào mọi người nha. Bây giờ là hồi nãy là mình đã set up xong cái cái lều rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ uh, bày đồ ăn ra nha đó bây giờ là chồng mình à, đi mua đá về rồi này ở đây nó có bán đá sẵn với lại à, nước sẵn luôn nha mọi người à, bây giờ mình sẽ lôi đồ ra đá trước đã và lấy lấy than với lại để ra để à, làm barbecue nha mọi người cái đèn này là mình mình mua cái đèn mà đây này đó là mình mua um, mình mua ở ngoài à, shop á ba trăm à, ba trăm mấy mình không nhớ giá nữa cái đèn này nè mọi người đó còn cái đèn này là mình cũng mua ở shop luôn 90 ngàn một dây 6 mét nha mọi người dây này nè đó. bây giờ mình sẽ lôi đồ ra để uh, làm barbecue nha Bộ rác hả we need a, a bag à, cho nó hồi nãy họ cho cái bọc đựng rác á nhớ không có thể có đây không they, they, give us a bag to, to, to. đây uh, a bag for um, rubbish over there just put rubbish over there à, à. à. bãi này là bãi bãi mây nha mọi người trước mình đi ờ, mình đi ờ, cái bãi này là hồi trước mình có đi cắm trại ở đây này mọi người tức là dã ngoại thôi không phải cắm trại thì uh, uh, mình có thấy cái bãi này rồi là bãi mây camping đó mọi người Sợ trên Google là thấy rồi thì mọi người có tới đây xong rồi um, cắm bãi đấy là miễn phí luôn không mất tiền à, thuê lều với lại thuê cái tăng á thì mới mất tiền thôi và thuê ghế thuê bàn luôn thì ờ, bàn á, là 30 ngàn còn ghế là 15 ngàn một cái lều á, thì tùy lều lều 4 người thì 400 ờ, á mọi người 400 một cái còn tăng là 200 còn nếu mà là tới trễ còn tới sớm là sẽ 250 cho một ngày một đêm nha mọi người xong bây giờ mình à, sẽ lấy cái này cái này là bình ga mới bình ga mới mọi người là 28 ngàn một bình bây giờ mình sẽ để camera ở đây và mình đi à, setup nha mọi người setup bếp ga thì à, cái bình ga mới này á mình chỉ cần uh, xài hết ga thì ra ngoài tiệm bơm bơm lại thôi thì 11 ngàn tiền phí bơm lại cái bình này nó sẽ an toàn hơn cái khò ở đâu ta đây. đồ cắp phải dĩa có kéo luôn nha cắt thịt Huh? Daddy, can you put in the eye box uh, to make it uh, cold? Ờ, mình đang tìm cái thỏ mọi người Ở đây mình có mayonnaise nè Mayonnaise để ăn ờ, bánh mì với lại ờ, thịt nướng và salad đó mọi người Còn đây là trứng, mình mang trứng đi để ờ, mai ăn mì tôm, làm, làm mì tôm ăn Sữa để pha cà phê sữa luôn đó mọi người Mai mình sẽ khui cái đồ để pha cà phê nha hơi bị hơi bị đẹp luôn á mình có mẹ mang rong biển nè rong biển để trộn với cơm ăn mình có mang cả gạo đi nấu cơm luôn á mang nhiều đồ lắm tương ớt và dầu ăn gạo đây mọi người nha đó mọi người thấy mình mang gạo đi nè mì gói để mai có mà xào mì ăn ăn với trứng chiên còn cái này là cá hộp để ăn với bánh mì <laughs> Trần với lại Simon men cũng nhiều mọi người Lát nữa mình giới thiệu cho mọi người Thôi mình giới thiệu với mọi người luôn <laughs> Đây là bánh bánh gạo Bánh gạo nướng Hương vị tạo biển nha mọi người <laughs> Quá trời Bánh tráng xì ke <laughs> bánh tráng bánh tráng chấm nha mọi người wow một cái gì đây đậu phộng tỏi ớt không biết mọi người có thấy không nữa cái gì đây à, khoai tây chiên Đó. đặc sản Việt Nam ổi và xoài và mận nữa đúng không đây có cả mận nữa nè <laughs> vlog vlog You hungry, huh? Here we have chips, nuts, peanuts. <laughs> Do you have peanuts? <laughs> mình có cả mua xúc xích luôn nha mọi người xúc xích cả bánh mì đây bánh mì đây đây là bánh mì à, bánh mì sandwich đó mọi người còn đây là bánh mì à, bánh mì không nè đó đầy đủ đồ ăn đầy đủ đồ ăn chơi hết bây giờ mình sẽ đi setup cái bếp chị nghĩ là không cần đào cái lỗ đâu chị lấy lấy cát ở đây chị chị làm thành cái cái cái cái, cái ụ á xong rồi bỏ than vô thôi uh, lấy cái gì để cào ta đây nè ví dụ như là làm cái ủ lại như vậy này không ngồi đây nè ngồi đây nướng xong ăn ở đây luôn ờ không sao đâu rửa ấy thì rửa tay xong mình sẽ lấy một cái bọc và mình đi ờ, lấy cát nha mọi người cái này phải cát đâu cái này là sỏi á Yeah, for a barbecue. lighter for what? I'm building a, uh, I'm build a building. <laughs> à không, phải đi qua đường này chứ nhà quên ở đây là ngồi đây và nướng thì cái cửa nó sẽ ở đây Yeah, that's right, Daddy. Good job. <laughs> Peter đâu á Peter? So can you put uh, the, the, the coat inside? Để thử có được không? Chắc cao hơn chút nữa đi. À, à. Ừ, cho thêm em đổ ra hết luôn đi cho nó dễ Được chưa hết đi you want to make that wet? Is that what Jan's doing? That wet already. Yeah, but I've got a better idea if you want to make it really wet. Ờ. ướt quá, sợ không cháy được. <laughs> Không sao đâu. Cái này cái này có có cái khò mà không sao đâu. Lấy cái này phụ lên nè. My idea is to actually go and get water and pour it on. For what? to make it all wet so we can shake it up and all. But that's, that's, that's working the way it is, yeah. It's okay. Peter đâu Peter? Rồi được rồi. Ơi, đi rửa tay cái. Ờ chị thay đồ nha. Ô oh, Daddy, Key của ai đây? How, who's key? So is this your bike key, mate? It's not, it's, it's not a winner bike key. I don't think it is. Mọi người ơi, bây giờ là mình đang uh, nướng thịt nha. Thì mình uh, đâu rồi cái mình nướng thịt cốt lết sườn mình mua ở nhà hàng xóm mình á có hai củ khoai nữa nè hai củ khoai lang mình dùng cái đá của ở dưới hồ á mọi người xong rồi mình làm thêm một cái ụ như vậy nè xong mình bỏ than vô có mang theo cái khò nữa đó quá là hấp dẫn luôn mình có mang theo cả rượu vang á mọi người rượu vang để uống cùng với lại ăn cùng với thịt nướng Đấy. uống bằng trong ly giấy mời mọi người một ly nha đây là toàn cảnh à, cắm trại của nhà mình nè Đó, quá trời là lãng mạn luôn còn à, phía bên kia là của à, người khác nha mọi người mọi người ơi à, bây giờ mình à, ăn à, ăn tối nha <laughs> hai giờ sáng rồi chắc là ăn tối hơi hơi sớm ăn sáng hơi sớm <laughs> flat này nữa Đó. yeah. Dạ. flat của nó sáng hơn á flat như vậy sáng hơn này mình có thịt nướng xong rồi mọi người có cả à, giò thủ nè bánh mì đó, mọi thứ sẵn sàng hết rồi bánh mì sandwich nè à. dưa leo nè salad nè và đây là rượu vang và thịt nướng với ờ, đậu bắp nướng nha rồi không biết nó có đủ sáng không camera lại cho nó, cho nó hơi tối thôi để camera gần đây đây em quay clip nhá chị em quay clip bằng điện thoại nhé để đăng facebook chị ờ, đang uh, ờ, vlog boomerang gì cũng được rồi một hai ba vô nha thấp thấp thôi ờ. hai từ từ <laughs> khó quá một <laughs> hai ba xấu <laughs> à mình làm lại không làm lại, nha ok chưa đẹp mọi người ơi một hai ba dạ. vô Ừ. <laughs> bây giờ mình ăn nha mọi người ơi mình mời mọi người ăn cùng với lại cả nhà mình nha